game today. Ờ, lâu anh chơi nhỉ? Anh chơi được mấy trận đấy? Anh á, chắc chơi được một trận. Chơi hai trận là chơi hai trận đi anh, cho lát anh Long Sida vào gạt giò nữa. Mấy chơi mấy trận nhỉ? Bạn ba thôi, trên đều ba rồi. Ờ. Để để, để... Với cả đủ rồi mà. GTD ngạo vào rồi thì cần gì long nữa đã ăn một tí đã ăn một tí đã ăn một tí tí nữa long vào thay anh anh chơi anh long, xong anh... Ừ. ừ anh phải chơi với anh long si hello nhá à anh đang livestream em ạ hello chào các anh em nhá dạ, vâng, <laughs> tranh thủ livestream luôn đằng dạ. nào anh là coi như thi đấu giải tranh thủ livestream luôn mặc kệ bọn nó rồi chúng ta là ở đâu rồi thiếu ai nhở thiếu an à an, an đang bị lag ờ Đằng nào cũng là thi đấu giải Livestream luôn cho vui Đấy yeah. An đâu ấy nhở An bị ao anh, An bị lép Đợi đợi anh tí An tin em bị lag À đấy Mà Béo đang chơi trên máy tính hả à em Đúng không Em chơi điện thoại anh ơi Máy tính em xem sim thôi mới dùng Discord ơ thế cái cái cái cái giọng của anh nó vang từ máy của ai nhở máy của ở Discord ở, ở, ở lab người em em xem ở lab à lại còn xem ở trên lab nữa xem cái gì ừ. xem uh, livestream à xem à? tập trung vào thi đấu em ơi tôi em vào live chào đấy. Ờ, thắng nhá chào các anh em mới vào nhá chào ờ, vũ quang hùng muộn vừa lờ mà cứ đi ngủ lại thấy ông chơi Thế thôi ngủ thôi Khổ Ai ai ai ai Có ai kề dao vào cổ anh em bỏ anh em là phải xem một của tôi đâu Ngủ đi nhá <laughs> Không xem stream không ngủ được À ừ anh em thì thực ra thì tôi cũng biết là có nhiều anh em là cũng là, là rất là thích xem stream của tôi cho nó dễ ngủ anh em ạ. Nhiều anh em chia sẻ với tôi như thế Tôi không biết là tôi lên buồn hay là lên vui đây Vui vì uh, có một cái niềm vinh dự khi mà các anh em coi những cái buổi stream của tôi như là những cái món ăn tinh thần uh, Giải trí cho anh em, dễ là đưa anh em vào giấc ngủ Nhưng mà buồn có thể là theo một cái chiều hướng khác là mình nói chuyện buồn ngủ vãi cả đái luôn Thế chả biết là lên vui hay lên buồn <laughs> Rồi tầm này là, là trên 200 người đã coi như là vào xem được stream rồi Thì bây giờ tôi sẽ trình bày cái lý do Nội dung cái buổi live stream hôm nay Rồi xin chào các anh em mới vào nhá Chào các anh em mới vào Chào mừng anh em đến với cả Game Today Rồi tôi Tuấn Cơm đây nhá Không phải là một ai khác đâu nhá Ông nào bảo tôi là Hama tôi ban luôn đấy Vớ va vớ vẩn thôi Nào có muốn ban không Sửa ngay cho tôi nhá Vớ va vớ vẩn Mẹ chưa giới thiệu chương trình mà đã phải cực cáu rồi Bực thế như này Béo ơi như đủ người rồi đúng không em Thế vào đây chúng ta bắt đầu thôi Nhanh lên nào Vợ anh đang đợi <laughs> Vợ anh đợi anh Nhanh lên Ai mà đợi được <laughs> Kia nó không vào <laughs> Tại kia đứng kia nó không vào Đùa anh em có vẻ rất là sốt ruột rồi Rất là sốt ruột để có thể là, là vào trận đấu nhanh Nhưng mà tôi bảo anh em cứ bình tĩnh nhá anh em sốt ruột một thì tôi sốt ruột 10 Vợ tôi còn đang ngồi nằm nghiêng giáo nước đợi tôi cơ nhá Đấy, tôi tôi phải tranh thủ đấy, tôi phải tranh thủ livestream với anh em đấy. Livestream là có khi là livestream một trận tí nữa lại phải vào là cho vợ tôi ngủ, du vợ tôi ngủ. Đấy. Chứ vợ tôi ấy, mà không có tôi ấy, thì không ngủ đâu, khó ngủ lắm, cũng như anh em ấy. Anh em mà không có tôi livestream thì anh em cũng không ngủ được, ấy. nó cũng giống như vậy nhá. Rồi, tất cả đã coi như sẵn sàng rồi Chúng ta bắt đầu rồi, let's go <coughs> à, Để trình bày cái lý do hôm nay livestream ấy Thì nó cũng chả có gì cả Tôi khoe thôi, tôi livestream để tôi khoe thôi Khoe là vì là hôm nay là ờ, GTD, clan của tôi uh, Đại diện cho Việt Nam đi uh, thi đấu cái giải gọi là Đông Nam Á Và bây giờ đang coi như là ở trong cái trận chung kết Đông Nam Á anh em nhá Giữa cái như là Việt Nam gặp Indo trong đấy là cờ lan GTD là đại diện cho Việt Nam Còn cờ lan TM là đại diện cho Indonesia Đấy tham gia cái giải Đông Nam Á Anh em thấy không? Vinh dự không? Tự hào không? Anh Tuấn dạo này lặn hơi lâu Lâu mà lâu em vừa mới live stream hôm trước xong kêu lâu Anh em chả chịu coi như là ấn chuông thông báo thôi cả Lúc tôi tôi live stream anh em Úi rồi mình nước à Được đấy À đây này có Hà này anh hà em nhắn tin không ấy anh bảo anh hà đi đấy đang hà đang chat ở trên kênh chat ở trên youtube thế bây giờ là tí nữa cái trận thứ hai ấy tôi nói thật với anh em tôi là tranh thủ thôi tranh thủ có livestream cho anh em một chút tí nữa là tôi là là là vợ tôi đang đợi anh em ạ nên là trận thứ hai <laughs> thì uh, tôi, uh, tôi tôi ra cho cho hà vào Hà vào thay tôi đại diện cho clan đại diện cho Việt Nam Ui vừa nãy là mua Tukka Champion là có bộ bit ngon rồi đấy Ủa. Giải này to không anh Giải này thì tôi nói luôn nhá Anh em nhìn cái tiêu đề của tôi ấy Cái tiêu đề mà tôi đặt cho cái video clip ấy Là anh em cũng thấy là to vãi cả đài luôn Giải thưởng dưới 1 tỷ đồng Anh em thấy không? Vô địch ở dưới 1 tỷ đồng Cực kỳ là căng đấy Cực kỳ là căng Nhá Tiền ờ, thoải mái đi nhá Đủ để chia cho các anh em đi uống nước Uống cà phê Đấy Còn tôi ý, thì trong cái giải này thì tôi nó chỉ là thành phần dự bị thôi anh em nhá Dự bị thôi Vào đây chỉ góp vui cho anh em coi như là một cái người ờ, gọi là người anh tinh thần Tinh thần vào cổ vũ cho anh em thôi Chứ còn cái tầm này ấy thì tí nữa tôi cũng phải ra thôi Cho các anh em ờ, đội hình chính thức vào Ở đây thì trong đội hình chính thức thì chắc chắn là có GTD Bèo này GTD Ngạo này ờ, Và ờ, A Long A Long tức là vừa mới đổi tên Ngày trước là ở clan A Và bây giờ là chuyển sang là uh, GTD uh, 1711 Tên của bạn ấy là GTD 1711 Thì A Long cũng là một trong những người anh em mà có cái thành tích rất tốt với cái mức rank cao hiện tại là tôi tôi nghĩ là đang ở trong top rank đấy đang ở trong top rank tôi không biết là là, là đang là rank rank cao là bao nhiêu nhưng mà khả năng cao là, là vẫn đang ở trong top đấy thì đội hình chính thức chưa đủ thì tôi vào tôi dự bị tôi thay thôi nhá ăn lấy đồ luôn kìa này bố xét luôn kìa này cái biết chơi gì cái đồng ui chưa áp cấp được Tạm thời tích anh em ạ Thì cái bộ này là nó cũng phải giai đoạn đầu là nó hơi yếu yếu một tí Chúng ta có thể đến uh, round mười mấy chúng ta khỏe tạm Tạm thời thua nhưng mà không cần phải đánh chuỗi uh, chuỗi thua đâu anh em ạ Đấy, nếu có người À bèo gặp bèo Được Cái gì cơ Bagaimala Boroi cái gì cơ nhé anh ờ, chả em... hiểu ông nói gì luôn em em chia sẻ trong discord của bọn ờ, ấy đây nhỉ của bọn ờ, bọn ờ, bọn ấy á ờ Chị, của bọn nước ngoài thì cho chúng nó vào đấy à thế à có mấy ông Indo xem kênh mình kinh thật hmm. chưa có unit hai sao hơi yếu Ghép bờ thì chắc là chơi luôn con này thôi anh em ạ Chơi luôn con người nước luôn Cho nhẹ nhàng cho nó đơn giản Kìa ui giời Vẫn thua Ui, Ui. Có thế nhờ đang ở giải ờ, chung kết đâu Nam Á anh em ơi anh em thấy <laughs> mấy cái thằng có thằng Indo vào nó bình thường không xem kênh của tôi tự nhiên nó lại nổi tiếng lên vươn ra tầm thế giới đấy cũng là cảm ơn là có sự giúp đỡ của bèo liên hệ được chơi được cái giải này ui rồi ôi thằng nào có tb này khỏe đấy nhở lướt phát lửa thắng lướt được phát lửa thắng đúng rồi hai thằng có kéo luôn bà rồng mạnh thế Cái rồng mà Tắt nhạc đi cho tập trung Em người nước hai của anh Tuấn ạ Người nước hai á? Thì cứ dùng đi, có gì đâu em vâng. Cứ chơi đi Thực ra nếu mà chơi góp với nhau ấy Thì mỗi lần gặp nhau mất ít máu mà Con này giữ vâng. máu lắm Con này khá là giữ máu Đây nó cũng có một thằng chơi góp người nước này có lấy cung vào không nhở anh em nhỏ Thôi hơi muộn Không để ý Lấy cung vào chơi cũng được Thực ra cung ở giai đoạn đầu nó khỏe hơn Nó khỏe hơn là là gót Gót thì nó phải tầm gửi về rau Thôi thôi thôi Giữ tiền vậy Thực ra chơi cung uh, Cái bộ này lúc đầu là phải xây dựng từ cái bộ cung trước anh em ạ sau đấy thì mới chuyển dần sang người nước hai mới chơi được Em ra Vietnam sớm này à, ra Ra Clyde nhiều thế nhỉ Ra lai nhiều thì chơi lai đâu ấy Hôm nay chơi Insect này À nó có con này rồi này Được Nhưng mà em không có đồ có đồ chuyển sang insect không được búa xét chưa được mà em búa xét được mà thế định là chơi gì chơi rồng đi đúng không em định chơi rồng ờ chơi rồng rồng cũng được thôi em em bị chuỗi thằng này lướt phát lửa ui lướt một phát lửa đi không lướt Đèo ơi, em cho tai nghe rồi đi, nó bị vọng tiếng của anh ấy Em, em được chim nó bị vọng Em tắt mà em Nghe khó chịu lắm Em chắc nó không phải, không của em đâu Không phải của em á, của ông nào ấy, tắt đi Của an, của an, của an chứ Ờ, nhạc ờ, dạ. đây dạ, dạ. Eo Anh chuyển ra chưa 9 mét Chuyển sang 9 mét Em đã được chim Thế anh cuốn cho 91 đi em chơi không đấy Mà lúc đấy nghe bố nghe được bố mà đeo rồi Anh Tuấn ơi, anh Tuấn Hả? Hả? Anh chơi 9 mét đi, em chơi gót net cho Anh chơi 9 mét đi, em chơi gót cho Mày chơi gót thì thua đấy Bị mất nhiều máu lắm Gót rồi gặp 9 mét đấy thì kiểu gì cũng có một người chơi 9 mét mà anh cứ 9 à, mét em chơi gót gót gót ấy gì gót gót người nước gì có phải không Vâng em chơi em chơi gót người nước anh chơi chín điện đi. Ôi chết rồi bị lật quái này. Chán thế nhở. ông nào cứ ông nào cứ bật bật bật bật ờ, bật, bật tiếng của mình nhở. Không không, ông bật ông bật này, rất nó khó thế nước anh chơi chín Thanh Hà, ông Hà, ông tắt đi hộ tôi Ông vào xong kênh Discord xong ông, ông bật cả cả tiếng live stream lên Có nghe lắm ông ơi Anh Tuấn nhá, anh chơi chín mét đi, em chơi gót mét cho Em chơi gót người nước ha Ờ, ờ, thế cũng được Được rồi Vì em à. ra người nước hai rồi, đi ra gót luôn Bán bớt mấy con này đi vậy 9 mét à? 9 mét thì ghép linh hơi sớm Vứt mấy cái bot đỏ thôi anh em ạ Ui không tính ra quên mất được em Quay đầu Ờ, cắt được chuỗi thằng top 1 thì kìa Hay quá Nó gặp ai vậy À gặp ngạ gặp ngạ Cái đẹp Là full lancer luôn à không có đồ lịch cho nên sơ mới đâu ấy. Hmm. hai gót rồi à? hơi yếu anh em ạ từ từ đã đợi tiền lên đã đợi yếu lắm giờ đánh kiểu gì cũng thua mà áp cấp như cái con này nó vẫn đang một sao đánh cái kiểu gì cho vào nó lại thành là chữ thua Ui, ta Doom Trời ơi Anh, anh, anh, anh, anh nghe cái mic của bên em đấy kiểm tra lại thế nào kiểm tra lại cái mic thế nào nó cứ có cái cái tiếng đấy nó cứ có cái tiếng rè rè ấy, em ạ đâu để em thử tắt của em xem có không của bèo của bèo của bèo của bèo em á có à có, có tiếng người ta đang khoan đấy nhở tiền tắt tạm mic đi khoan cái gì mới đêm hôm khoan em không biết người ta khoan cái gì để, để em tắt tạm đi nhá có gì em nói khoan cái lỗ nào đó rồi thôi xong à <laughs> ui mất nhiều màu quá anh em ơi năm mươi ba thực ra ấy, cái bộ 9 mét thì tôi nghĩ là tầm khoảng nó là cái bộ comeback em ạ comeback nó cũng dễ thôi nó khoảng khoảng khoảng round um, 16 xài hết tiền ở 7 là được cũng không cần phải quá quá là ấy đâu ừ, ông ra già rồi mà giờ kiếm cây là ngon rồi ờ nhưng mà cây vấn đề đó là con cây già nó là một phần rồi không ạ con cây nó quan trọng có trứng thì chắc để đập cho cây không ơi không ơi trứng đập cho già thì nói đập cho cây nghèo bẫy đâu khó ra già phải không đập cho già chứ ai đập cho cây Mèo đánh bắt mo cái bờ linh anh em hỏi là cho con nào thì tôi lại trả lời luôn anh em là cho con uh, con con con con Grim. Thiếu con Grim nữa nhở? Bốn con bốn xa bốn tiền. Bèo ơi, có nghe anh nói thì đánh gót Godmore không cần giữ cái con uh, Hunter đâu nha. Con nó trong bộ này không cần. School Hunter nó lên được hai thì vẫn dùng được ông ơi? nhưng mà lên 7 à, không có slot cho nó đâu lên 7 4 gót ba ba quay kẹt với lại công gót mòn không lên cái bộ này ai ai lên 7 là bốn gót không ông lại nhầm lên 7 đó là bốn bốn à, đây này giống thằng ấy đây này thằng thằng đứng ở vị trí ờ, top ừ, ấy đấy top top top 6 ấy phải kẹp bốn con ờ, ấy bốn kép len chứ à, đánh hai gót thôi hả Ôi thôi chết mẹ đấy mày Nói chuyện lại toang lao quái rồi mẹ Thế lại <laughs> Thôi ông ơi Tôi tắt mic của Long nhá Bực thế Bóp bóp Đúng là bóp đồng đội luôn Thề Vào thì không chơi Vào cứ ngoài chỉ bài Bực Mày qua anh em có cái giáp Cau nhở Cay nhở Cay nhở Mẹ dài xung kích thì ngon rồi Tôi không nhớ đấy đâu quá anh em ạ Xong rồi đang mải tiếp chuyện lòng. Tôi nghĩ là ông đừng nên giữ tiền nữa Không ông ơi Đằng nào cũng thua không ạ Tại vì ông yếu lắm ừ, rồi Ê, bộ quắc à, nước này không, à, quắc người nước này không chơi cây đúng không Không Có người nước có chơi cây Ông toàn dậy linh tinh Người đánh, nước đánh có đánh chơi cây mà chơi cây làm gì Chơi cây thì nó mới Em có lên con người lớp 3 không? Nếu không lên người lớp 3 thì không còn chơi cây Còn lên người lớp 3 thì phải yeah. chơi dạ. cây Lên okay. Dạ, người lớp 3 mà không chơi cây thì, thì mẹ nó đu vào con người nước chết đấy Không được đâu Ôi sạc tiền đi Lên 8 sạc tiền anh em ơi Ồ máu còn chết sàn nữa Ôi không Xả hết tiền luôn Cái gì? Ngạo đã xả hết tiền rồi á Căng vậy Lên 8 Căng vậy Căng Mày quá Anh đang sắp chết rồi em xả thế thì mẹ qua thăm anh gặp chưa luôn Gặp chưa Gặp, chưa anh gặp anh gặp ngạo chưa Em Cầm 2 b hai TB bột cay quá xả luôn Chung kết là đánh chán thế nhở Chung kết thế giới đánh chán thế nhở <laughs> Wow Roll một cái đi Đấy, em chuyển qua insect từ, từ, từ mấy cái á Trận này 5 mét Bây giờ cái bờ linh vẫn đéo dùng được cơ Thế như này Vẫn chưa ok anh em ạ Chưa chơi 9 mét Thôi toàn rồi Gặp gạo mất đống máu luôn Ra 17 không roll được con cây nào Ui ôi Ơn tàu đẹp nha Giờ ra con giá vẫn nếu tung trưởng được Không có Không có xung kích Đây rồi Rồi đậu hả? Đủ bộ nhưng mà yếu vãi đái luôn Thề Ờ, con nào nhỉ? Con nào cho vào nhỉ? Giữ máu, giữ máu, bỏ giữ máu ra là độ 9 mét. Biết rồi, nhưng mà cho con nào vào? Béo tung một chỗ. An ơi, 19 gặp An ơi. 19 gặp nha bạn nhá. Ôi, ờ, mẹ bị đâm. Bỏ bỏ nhá. Ừ, xong rồi. Ui. Ừ. Béo tung một trưởng luôn. Thề. Không có đồ không, không có đồ không có đồ ông ông có biết tại sao không có đồ không <laughs> ông biết là sao không có đồ không ông ông ông, ông trả lời cho tôi này roll mấy cái tao bỏ cờ nhá ừ bỏ bước bước ra bỏ bước ra ơ thế nhìn nhìn nhìn vẫn là nhìn chơi được, không có đồ được. chơi con ấy thôi chơi con uh... ê anh đây check check check check check đi để bốn quân này ừ. tôi để tôi để ba quân này ừ ok ok để con nào vào đép đi để con nào vào đép đi có có bỏ con súng vào rồi thiếu thốn với cả đài luôn ôi thằng này xanh thế ừ. anh ơi tạm dừng anh ơi tạm tạm dừng của em cái ấn nút tạm dừng em cái ở đây đây đây tạm dừng tạm tạm dừng em nhé ao game còn mẹ nó cướp được cái skill của con già tạm dừng Ê, tạm dừng chưa tạm dừng chưa đây đây tạm dừng rồi này chính từ từ thế. vào đâu quái mới được rồi dừng đi ơ à, không ai dừng à đây đây đây cây nhờ Mà chừng toan rau này nữa không? Toan rau này nhở? Thay con à. Ờ. không có đồ ừ. Ờ. Không có đồ cho Lancer mới, mới đâu chứ Ngạo chơi insect à? không thầy con giờ không có đồ cho lên sao à, à, này tính chuyển tính chuyển lên sao con Venom rồi Venom lấy qua ờ, Warlock anh đồ đồ anh ơi anh đồ đồ đồ đồ anh ơi ra lên sơ này nhưng mà không có đồ cho con này vào ngạo xong đánh 6 bit đi ngạo chơi linh tinh hết rồi. À. 6 bit đó giờ thay vô 6 bit này Diêu con nữa 6 bit đây. thì thay vào đi nó lên sơ luôn nè 9m này sợ toang ao quái mẹ Đâu có tăng Ui chưa kịp vẩy mực rồi Thôi toang rồi Toang thật Anh Long ơi Em 6 phải chín cho con gì đấy hay em dồn ở tám Ê một trường nữa Đúng rồi Đúng. Bèo hả Không có đồ Để em coi bèo roll đi em ơi à, thôi lên chín cũng bỏ, được nên bỏ qua lóc bỏ lên sơ vô nha ba quơ ngon hơn nè à. em ơi mất mất gót roll đi ok cho đâm vào cũng được anh bảo em bán con school hunter đi trong bộ này không có chơi nó Tôi gặp anh Tuấn Đã gặp anh à? Ui, sợ thế Ôi, thằng này mắn thế Bộ này chơi school tao làm gì Ôi, thằng này biết tẩu rồi, mắn vãi lin ạ Bán lila rồi anh em ạ, không dùng được Con này để lại Hai già bên mình chơi gì là bên nó chơi y hệt luôn đó nhưng mà máu nó nhiều hơn nó có 9 mét không nó không có 9 mét có nó đang chơi nó đang sắp chuyển rồi kìa ờ à, top một chơi 9 mét à có thể là gót mét hoặc chơi 9 mét nhưng mà nó cũng đang đánh cái bộ giống giống mình cũng có gót mò cũng có bit luôn nếu tung được trưởng này anh em này ghét nhờ thằng kia lấy hết bit rồi Người đu giờ đéo cho vào được Thực ra lên hai thì cũng cho vào được đấy Rốt cố Giấy một cái top 8 là toang rồi Đánh kiểu này toang quá nhở Giá bao nhiêu người nước luôn nhá Bom liệu bom có ra được skill không đâu có này hay rồi có chuyển ít chép không Tại nhờ anh em nhờ tôi tôi tôi tôi tôi sắp toang rồi à gặp bèo người nước giáo tung là trưởng anh em ạ vấn đề ở đây nó là giáo tung trực trưởng tung được thì nó khác con già này chậm quá con con già mẹ Đấy, còn còn tôi lên được đâu. Không bị Doom trước khi làm được cái gì thì bị Doom mất rồi. Không bắn được trưởng. Hay vứt mẹ cái bờ linh cho già luôn nhở Tự hủy vãi đái luôn Thề <laughs> Còn mẹ Bú mới cay lắm rồi đấy Thôi anh em ạ Tôi đã quá mệt mỏi cái trận đấu này rồi Cái lỗi đau của tôi đã kéo dài lay lứt hơn 10 round rồi Rất là đau đớn Anh em ạ Tôi nghĩ là cái trận đấu này lên kết thúc sớm đi bờ linh cho ra cho nó kết thúc cái trận đấu này sớm thôi nhá bây giờ tôi có cảm giác như là tôi bị một cái con dao một cái con dao nó thiến em <laughs> anh em mà cái con dao đấy nó lại bị cùn mới đau cứ cưa cưa cưa cưa lay lướt mãi đéo chịu đứt ra đau đớn ôi ôi mà nó đau đớn vô cùng anh em ạ à. thôi để trận sau gỡ lại vậy nhá <laughs> mà làm đéo trận sau bảo livestream vừa một trận thôi mà <laughs> cây hay quá mình có thể bên top 8 kìa may quá mình cứ tưởng mình top 8 thôi để anh làm cái việc đấy cho <laughs> ai cũng muốn top 1 thì thì phần top 8 phần ai thôi để anh kia lấy hết bit rồi anh à, không nãy giờ không ra con nào không hay đùa chứ chung kết thế giới mà đại diện cho Việt Nam như này số mặt Việt Nam quá nhìn anh em nhìn cả ôi Việt Nam GTD Việt Nam đại diện cho Việt Nam thì tôi thì đúng là làm số mắt tôi đấy là tôi đang nói trách với chính bản thân tôi anh em ạ ơ ờ, sao có tiếng gì nhỉ à quên chưa bật tiếng anh em ạ trận đầu tiên là còn quên không phải bật tiếng game anh bán anh to đi anh ơi tại sao lại bán, uh, ờ, bán anh to đi đúng rồi thay hết vào đi bán đi bán đi bán bán giữ tiền đi rau sau lên chiến xong rồi rôn hết tiền bán luôn xây xây bài trang Bây giờ ấy Thì uh, nhìn vào cái thế trận như thế này thì, thì, thì, thì, thì Hy vọng được vào ai Hy vọng được vào ai nhất nhỉ em với là ngạo nè Ok Ui em đẩy em khỏe nè Ờ khỏe đấy lần chín này An ơi lên 9 em ơi Ui được em ơi Mất nhiều máu quá Đội bạn mất 18 tên. máu à? À không hơn Hơn hơn hơn 18 unit thì chắc cũng phải mất khoảng gần 20 máu cái chuỗi thằng top 1 ngon á Đúng. em drone không nhờ để tiền nha drone lancer đổi luôn ờ đổi thôi em xem đồ nào ừ đúng rồi đồ này ờ. đổi thôi Blink Blink cho sen king lên, cho sen cho sen king lên, cho sen king lên em ơi, cho sen king lên. Ông ơi, ông à. bảo bảo bảo ai thì ông phải nói rõ nhá. Ví dụ như ông phải nói à, trước là An. Tôi nói em mà. Ông nói An sau thì lúc đấy bố nhiều thằng có sen king nó dễ bỏ lên, nhưng không? Ngạo tí nó kéo con sen king lên rồi đấy. Chưa hiểu. Ông phải nói là là là An trước hoặc là ngạo đấy, ngạo cho sen king lên, An cho sen king lên. Đây cứ cho sen kinh lên Đây là ông Ngạo cũng có sen kinh Cũng cho sen kinh lên luôn Dã man Anh ơi một lát nữa xếp và bọc lại 7 à, 7 thằng TB nó blink xuống giết nó trước nha. TB của top 1 á. Thằng top 1 á. Đúng rồi, TB của top 1 á. Alo, game mấy rồi anh em? Game 1 anh ơi. Cho con này xuống ai? À? nó nó lấp lấp linh xuống ấy bo bo lại chiều một ô cho nó bo lên sau đi này. sẽ cho cho con SK vô này lót sen vô này, hiến tới nhưng mà không ai phải chui được cái đầu tôi một không sao có hiến tế đỡ hơn con kia con kia là gì, gì đâu em qua chừng con bon đâm nấp linh xuống nó bị anh kia giết đó nha Thôi thua bọn lần đét rồng rồi ừ, Lượt đúng cái chỗ này Ui Sẽ tìm lại được góc linh vô cái, cái góc luôn Ui Ngạo chứng đi nào Em có nhiều uh, nhiều uh, người nước thế tại sao em không roll được 8 cho người nước lên 3 luôn mà em bắp 9 nhở Em á? Ừ, có tận Ui, này có người nước không, thiếu em, em roll nhận 9 với tôi ăn nhiều dấu 9 mới tôi ăn nhiều ấy. Không Tiền đâu mà roll nữa lên mấy hấp chín em việt luôn à Ủi hai rồi Từng này bốn con người nước còn thiếu một con nữa mà không luôn ở 8 đi Bây giờ lên Nó mà không là ra lên 3 sao là toang đấy Rồi ra cái chiến bắp chín à? thì ra 21 mà em roll nó ra nhiều chứ nãy em gì quá đâu Lên 9 làm sao mà Ờ đúng thì nó bằng rồi Thực ra thì lên 9 với lên 8 ấy Là Nó đều là hai ờ, ba mươi phần trăm hết Nhưng mà vấn đề ở đây là lên 9 ấy Thì thì nó không có tiền không, ý em định lên 9 để chơi 4 Saman luôn thôi nhưng mà nó chẳng biết nó là 4 Saman nhưng mà nó sắp lên được rồi thì thì ui thằng kia phải rồi đấy thua rồi nói em né ông ấy ra rồi thua thua thua thua rồi hai ông top 8 với top 7 quang ơi đùa cày thế à Việt Nam từ điếc các thứ chán đại diện Việt Nam <laughs> Mấy ông sao đổi hết cờ nhá Sau trận này đổi cờ Ui <laughs> hay rồi Cho Phạm Huy nhá, cho Không em quá Lâu sau là xả ra cái trứng này Hay quá à. Hai con Lancer rồi thực ra có ép đồ ép, ép búa lan mới đâu chứ để dập băng à ba tia kìa để dành mà không không có đồ để để dành thôi đừng ép vội chuẩn đi thầy ơi. Trứng kìa. Lấy, lấy luôn cái đi, lấy luôn cái rìu long huyết đi. Đúng rồi, lấy luôn rìu long huyết đi. Đang lao trở phải lấy. Thiếu một con kìa. Với cả Để quả trứng đập vội quá Đập vội Không quá Đập luôn Rôn hết tiền đi ra một thêm con nữa hiến tế 5 tiền luôn Không lên 10 ông ơi lên 10 Lên 10 lên đánh 10. 4 uh, 4 4 4 gì nhỉ? 4 trồn 4 trồn á, 4 uh, ờ, Glacier á, yếu Ôi đau thế Yếu ơi 4 Glacier đéo bằng hiến tế 5 tiền đâu Vừa vô xem thấy anh top 8 buồn ghê Anh còn buồn hơn Em em là người xem Anh là cái người mà vừa chơi vừa bị áp lực của dư luận em ạ Buồn lắm Áp lực nó đè nặng đến anh Đại diện cho Việt Nam à, Đi thi đấu ở đấu trường quốc tế <laughs> Mẹ về top 8 Quay thật Thực ra nói nói từ đầu cũng là phải là máy trước rồi Rào trước cho anh em rồi Là tôi là chỉ thành viên dự bị thôi Còn trận sau là Long Sida vào thay tôi tôi trận sau cutter rồi <laughs> Tôi thấy ông làm quân sư hay hơn đó. Thôi ông ơi À đúng rồi, ông nói đúng Tôi làm quân sư thì hay hơn ông mà chắc rồi Ông là quân sư mẹ đéo hiểu kiểu gì luôn Vào là coi như là toang quái Quân sư thế toàn luôn Ôi tôi thua anh ơi, riêng này thua rồi đấy Bây giờ em mới biết là thua à? Cái lúc mà anh top 8 này anh đã biết là game này là toang mẹ rồi em, không biết chơi bị Em không biết chơi bộ gót ngó à Chơi gì gà quá à? Không biết chơi à Không Chết biết chơi cái đòi chơi Để anh chơi Anh ra bao nhiêu là là Morphling luôn Nói chung là ừ, à, ra 5 con Morphling thì không lên là lên 9 đâu Rôn là sao lúc, luôn Lúc ấy là chỉ có ba con thôi Nó chỉ có ba con Em up 9 em rôn chuyển 4 Saman luôn đi còn đối hạn nó thống ra cái đây này mà nó chửi mình như này tiêu, tiêu, nó bảo đánh ngu đấy đánh gà bọn bọn bọn ctd gà thấy chua chết đó cái trường đi nha mà thôi anh ơi thoát thoát game đi anh ngạo ơi thoát game đánh đuổi anh ơi thoát đéo gì trận này cố gắng top 1 đánh bo bo ba cơ mà đúng không hay trận nào trận nào tính điểm trận đấy à hay là tính tổng điểm tính ờ, bảng điểm anh ơi ở bảng điểm thì cứ từ từ để nó lên top 1 Eo ơi, sếp còn enchant xuống, nó blink xuống. Không, ý là tính kìa. lúc điểm trận ấy, tính từng trận một đi anh. À, rồi, tính từng trận một đã thế thua rồi. Thôi ao anh ơi, anh ạ. Cháu hoa ban nhá, cháu em. Tiết kiệm thời gian. Riêng cái bộ này nhá, nói luôn mẹ. Yo, hiến tế đâu đánh được đâu. Chơi bọn Tron này phải có hiến tế. Ui con tôi khóc rồi anh em ơi, có khi là thôi tắt tắt stream rồi. <laughs> con đồ gạo kinh quá, anh em nghe thấy không? gào liên tục bố nó bố nó bố nó bảo là livestream một trận rồi vào du mẹ nó ngủ mà <laughs> mãi mãi không thấy đâu thế là nó khóc luôn con em còn vừa bị ngã trẹo chân anh ạ con con an à dạ. an hay ai đấy nhở đâu em dũng em à, ờ, dũng à? bên à? nước Khổ. ngoài ạ ờ em là em là ở bên à? bên Chân nhật đúng không dạ em con ở bên nhật hay là con ở việt nam con em bên nhật anh ạ à cũng ở bên nhật luôn hả Vâng. À. Sao sao mà lại bị trẹo chân? không biết nó nghịch kiểu gì nó ngã, tự nhiên nó bị trẹo chân. Cháu bao tuổi rồi? Nó mới một tuổi ạ. À con anh cũng một tuổi. Con anh cũng vâng. một tuổi rưỡi. Đấy, có trẻ con rồi nó tự ngã mà. Con anh thế. Vâng. Nhưng hiểu sao ông ông, ông đang đi, ông đi bình thường, không ai động vào ông cũng ngã. Cay thật. Không, không, có người động vào tại ông không thấy thôi. Không. Ông đừng có nói mẹ lạnh hết nói thật với ông tôi yếu bóng vía lắm <laughs> thật thì mẹ đùa ngồi đã ngồi trong căn phòng tối rồi lại còn nói kiểu đấy sợ phải đánh ui khỏe hết nhở thấy nghèo duy mạnh chưa có khi tôi một đấy duy mạnh rồi đấy không duy mạnh đéo đấy là chưa gặp mấy cái thằng kia thôi gặp top 1 rồi kìa cho bé tia ăn rồi ông ông đấy là ông chưa ừ. gặp cái thằng top 3 bây giờ rồi nha ông thử gặp cái thằng top 3 xem nó lại vãi cho lại thẳng vào mặt không trượt phát nào đúng rồi tầm này tầm cho thằng nào rớt chết thôi chết rớt thôi bây giờ phải có một thằng ở à? đấy là chín mét chín mét vả chết thằng gót hy vọng ờ, thằng chín mét nó vả chết thằng gót thì may ra nhá nói luôn còn cái tầm này gặp thằng gót ấy, thì thôi đây nè rau này có dạy phép nè nếu có Điếu có thôi lấy, lấy cái mực MKB đen nhở đen thế giảm hồi máu tách tách tách tách tách cái um, ờ. ra? tách tách tách cái đúng rồi tách ra tách ra mẹ sao tách đéo tách được khổ thực ra tách ở trong cái trò này anh nói nhá ở trong cái trò anh đang chơi ở trên dota nó tách được á chả qua trò này đéo cho tách thôi <coughs> chưa đến cái lúc tách nhưng mà khoảng mấy phiên bản lưa update là nó tách Đấy, nhưng mà không biết là mấy phiên bản lưa đây còn chơi không <laughs> Trong ta tách được Chúng ta tách được Đâu có thấy ông Juda vào từ bao giờ Em vừa vào xong Vừa đi chơi về À đi chơi à Đi chơi với cả ai nhỉ bạn gái à, Toang rồi, đấy chưa Toang là cái Toang là cái chắc Ô, à, được được, quỷ. không được Con này cũng yếu Chúa quỷ không đồ yếu 19 máu xe quay xe lại sao thấy sao thấy cần lan mình chết hết rồi ờ ông bây giờ mới biết chết từ đời đâu rồi tất cả là <laughs> bây giờ là gánh nặng còng lưng này anh em ạ còng lưng gánh còng lưng luôn ngạo gánh còng lưng ơ ờ, bán bán đi mua con với Doctor kìa La Mạnh có hỏi là con Warrior gì bắn hay thì con này nó là con mới anh em ạ. Con này nó con uh, Secret Lancer, con này bắn bắn nó nó nó khỏe hơn là cái con cái con Berserker. Con Berserker thì là nó là cái con mà đánh vào một mục tiêu xong đánh nhiều phát thì nó sẽ tăng tốc tốc đánh lên đúng không? Còn cái con này là máu càng thấp thì càng đánh nhanh anh em ạ. Tất nhiên là vẫn ăn được cái bộ này, vẫn ăn được cái bộ này. Vẫn ăn được cái bộ này. Tốc đánh nó nó nó, nó stack với cả cái bọn beat nó khỏe. Nhưng mà cái thằng kia là vẫn là giữ 50 tiền đấy kìa Nó quá giàu Mà giờ đeo con cây Ui nó tb đây em ơi Ui chờ thôi chờ thôi Dạ Đúng không, trường ở đây rồi này TB3 mẹ rồi đéo nữa TB3 rồi Ui cho ui rồi, nó đập nó đập TB3 rồi kìa. sao mình gặp mình gặp nó rồi, mình gặp nó rồi mà. Mình gặp. Ơ, từ từ từ từ từ từ anh bảo chưa chưa chưa chưa gặp nhưng mà gặp thì phải tất cả im lặng nhá để tôi tư vấn quả này Đấy. để tôi tư vấn quả này thoát được quả round sau thì mới coi như sống được từ từ nhá xem ngạo ngạo chưa gặp đúng không ngạo chưa gặp thằng tốt một đúng không gặp rồi gặp rồi mới đập nó xong ấy à mới gặp được xong à thế thì ừ. uh, mấy rau nữa không chết được không chết được vô địch vô địch vô địch con này kháng phép rồi 41 gặp, ra 41 có thể gặp 41 gặp á? Ừ. Nhưng mà vấn đề là không ăn được thằng 4 Saman Đúng rồi Rao này là gặp thằng 4 Saman Ờ, à, gặp 4 Saman ra 36 rồi mà Thì rao này gặp lại làm gì nữa? Rao này gặp thằng... Ờ, Đúng rồi, gặp 36 rồi, thì rao này gặp lại Rao này gặp lại Rao này gặp lại không rau này có thể thôi tại vì nó nó ờ, reset rau mới nó reset lại ông ơi à, chuyển chuyển sang phải thôi chết rồi chưa kịp nói chuyển sang phải nó chuyển vào dây cuối cùng còn mẹ nó đi, đi sao con phế vậy nhìn đấy nó chuyển vào dây cùng không kịp nói luôn mà nói thì cũng không kịp quay trở lại đấy thua luôn rồi. thua luôn ờ, bọn nó bọn nó hội đồng mà bây giờ ba thằng nó hội đồng đánh thế đó được đầu, đầu hàng cho đỡ đau đớn Đủ hàng rồi gì nữa. Bây, bây giờ cô là top 3. Ao ra bảo là ao ao ra tao bảo là tao nhường chứ mà top 1 thế còn đéo cái Đúng, ao đúng vậy. Sang, cho nó sang một. <laughs> cũng được em ạ. <laughs> cũng được. Có ai biết nói tiếng Anh câu đấy không? Không nhưng mà vấn đề là bọn họ đều biết nói tiếng Anh cơ, thế cơ. <laughs> bọn nó đều biết nói tiếng Anh mà. Mình thì đúng là biết đéo biết nói tiếng Anh thật nhưng bọn họ thế. Bọn họ nói tiếng Indo biết đéo đâu. Không bọn bọn bọn mấy mấy mấy bọn nước ngoài bọn Indo Thái Lan nó nói tiếng Anh giỏi lắm nó đéo ngu tiếng Anh như Việt Nam đâu anh em. À thế à? Em ừ. bắn PUBG bắn PUBG với đội Indo với Thái Lan nhiều mà. Chúng nó ừ. hầu hết chúng nó nói tiếng Anh tốt mà. Ừ thì lúc lúc lúc mà chơi điện tử thì anh cũng Ờ kìa Mate Mate kìa. Batia. <laughs> Batia. À? À. Mày chơi chơi Dota suốt ngày anh à. chửi bọn Indo cả bọn bọn Philippines mà toàn chửi tiếng Anh thôi. Lấy BKB luôn, BKB 2 luôn. Ba tia từ từ nhá round này sẽ gặp rồi tư vấn xếp team đi đấy đây tư vấn xếp team nhưng mà thằng đấy nó lại là cái thằng thua không ạ Fallen, Fallen nó cũng chuyển hết sang ờ, góc dưới chuyển hết, những cái con đam sang góc dưới ở phía bên tay uh, trái nhá chuyển hết sang góc dưới bên tay trái dí chết con nó bờ linh xuống là chết luôn nó bờ linh xuống chết luôn xếp tim lỏng rồi ôi xếp từ kia thì làm sao được ôi nó hết chúng laser luôn rồi Nó hết chúng laser Không sao vẫn đánh được Ơ đi con biến đắt rồi Ôi rồi ơi nó lại cho cái bộ Saman vào Ờ ừ, Ăn kết rồi Nó tự hủy Nó tự hủy Nó tự hủy Nó tự hủy Nó tự hủy Được Được em ơi Được em ơi Top 2 Top 2 được rồi Top 2 là được rồi Ra là gặp 9 mét này chín mét thì không sao nhiều máu Chị mất cứ, cứ cứ có cái bờ linh không? Lấy mẹ bờ linh rồi cho nhảy đằng sau, không có nữa Thằng kia nên ờ, con square 2 rồi bảo bảo thằng kia là chơi bốn sao ba là chơi xấu ấy gì hết sang phía bên tay phải đấy dồn hết đội hình sang đúng rồi dí sang phải dí sang phải dí sang phải dí sang phải đấy rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi dí đâu thì dí thế thua rồi dí thế thua rồi dí sang phải mới ăn được Ôi, nó có cái con ớt Tưởng là có Gặp con mày. À, nó không cho vào Nó không cho cái con này vào Không, ăn được, ăn được không ạ? Nó không Đúng cho rồi. con này vào, ăn được Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui Kháng phép khỏe quá ơi 75% kháng phép Ui, một chấp tất luôn, một chấp tất luôn ông ơi Cái đó là bóng ông ơi, thua rồi Bóng, bóng, thua rồi À thua rồi ạ? Yêu, yêu, kiểu gì Tôi nhìn cái bóng <laughs> gặp Saman à? Gặp Saman à? Mình cứ tưởng stream bị chậm. À, anh anh em vào đi, anh em vào đi. Ăn mà, ăn mà. Ừ, ăn gì, ăn gì? <laughs> ăn lìn hiểu <laughs> hiểu kiểu gì, cay nhỏ Cay quá nhỏ thôi chọn đầu nháp thôi mẹ thôi nhở ao thôi ao thôi hay sao biết là đánh nhau à Thôi để cho bọn nó gọi là chung kết với nhau Có xem lót không nhở? Chết Hay Chết trận mới nhở? chat đi Chết GG đi cho tụi nó ăn À GG à? Ừ, em chat rồi đây Em chat rồi đấy mình không xem Ờ thế thôi, thế thôi, nó vẫn chưa thèm ra ừ. luôn Thằng Thôi GG nhá Nó lại cao, cao tơ lại 4 Saman Giá 3 Quay thật, quay thế nhở này anh Dũng nhá, anh Long Sia nhá, anh... Ờ, ai nhỉ? Anh Hà Bạn... Vâng. nhá, với Mạo nhá anh Zuna chơi không? Ok. Ừ, thế không, anh ngại này anh vẫn chơi anh anh cay lắm có ông bảo là là top 8 thơm quá nên là anh là phải lại phải chơi <laughs> mẹ cay nhờ đấy à, có lẽ là trận này là không phải chơi nữa nhưng mà lại phải chơi lại phải coi như là lao động để mà coi như là có nét đẹp vinh quang Béo ơi có Hà Long rồi có gọi vào không? Trận này cho um, uh, Long Sida có chơi không? nhà anh Long Sida Thế ngạo ngạo thêm bưng cái ba đi Cố cố game này thắng đi cái ba xưa Kinh nhở Hôm nay livestream đánh giải vụ vào vần top 8 mà đông người xem thế Hay là anh em thích xem tôi top 8 hơn nhỉ Tầm này mà 350 người xem Nhưng mà chưa được trăm like Nhưng mà chưa được trăm like đúng không? Thôi hôm nay chơi ờ, đấu, đấu giải thì bao nhiêu like cũng được Bây giờ em hôm nay không phải là phục vụ anh em nhiều lắm Đấu em giải là vì tiền giải dưới một tỷ anh em thắng có tiền giới thiệu với anh em thành viên mới gtd nhá 1711 rất rất là đánh rất là hay Đấy. đang top server top một server luôn à, ngày trước có tên là a long bây giờ thì bạn long là bạn chuyển tên thành gtd 1711 cố top một gỡ thể diện rồi gỡ thể diện thể diện của tôi thì quan trọng gì chủ yếu là thể diện của việt nam thôi mẹ <laughs> tôi đại diện cho việt nam tôi phải vào để gỡ ờ, cái thể diện của đất nước <laughs> phải không tầm này là mình là mình lớn nào nhưng mẹ bảo từ cái cá nhân tôi thì thể diện đéo gì tầm này anh em xem tôi à, nhiều tòa tố hai ai đánh vào kìa ai đánh vào à, anh à anh Thôi, không phải đùa nhau hà vào đi hà vào đi hà vào đi hà vào đi long sida không chơi thôi hà vào không thấy ờ, quân sư di minh đâu nha ờ quân sư di minh chắc là đang ờ, ôn thi học kỳ hôm qua mới lấy top một xong đó anh kinh phết thế à? lan này mạnh phết anh cờ lan này mạnh mà cờ lan này mạnh ý ý em nói là cờ lan bình đúng không hay <laughs> em nói cờ lan của bên nước ngoài đấy <laughs> cờ lan nước ngoài à không em vậy to lấy lúc em lại lưng cao còn còn gì còn còn sờ lốt không còn còn sờ lốt không em vào em đánh goblin cái chờ sau chàng sau chàng sau chờ sau chờ sau chợ sau chợ sau vào trận này mà không phải đánh đâu anh tất cả là anh nói thật với em khi mà chưa có em ấy anh đang nói em đấy long ạ thì là bộ này nó đánh hay nhưng mà khi có em rồi thì nó lại quá là bình thường anh em công nhận không nó vẫn, hay nó vẫn hay nó vẫn hay nhưng mà có a long vào thì bộ này nó hay ít hơn nó hay nó tầm anh, tầm hay anh, của nó nó giảm đi nó không hay như em, vừa nãy anh, em anh em đánh trận trận đầu thì cứ nghĩ chúng nó đánh hay thôi đánh hai trận sau mới biết chúng nó đánh hay thật đúng rồi à có mấy ông indo ừ. sang mấy ông indo thảo nào hôm nay kênh kênh của mình tự nhiên lại đông thế hóa ra là mấy ông indo vào xem rồi <laughs> lại, mấy ông indo like nhá like đi IMTM cả RM LS7 cả à đánh trận trước Hình như GTD 1711 đang top 1 server luôn Có phải không? Có à ờ top, top mười mấy Top mười mấy Đúng, ở trên cái bảng xếp hạng đấy thì nó là top mười mấy Nhưng ở trong lòng anh ấy thì em <laughs> Anh em đi luôn nhá Top 1 Nếu nó nhiều Top 1 trong anh Hà đâu <laughs> Mẹ kiểu có một ông clan GTD top server tự hào làm như ừ. Ôi rồi vừa mới coi như là nhìn qua kênh chat tôi vừa mới đọc cái kênh chat xong thì đúng là bão dư luận anh em ạ anh em bây giờ là đang là coi như là đình công đòi tôi là phải ra ngoài để nhường cái slot này cho người khác chơi điều đó cũng rất là dễ hiểu khi mà có cái màn thể hiện quá là xuất sắc của tôi ở cái ờ, game đấu đầu tiên thì tôi công nhận với anh em là game đấu đầu tiên thực sự là tôi đánh rất là xuất sắc vì vậy nên là tôi ờ, vẫn là tiếp tục là cống hiến cho anh em ở trận thứ hai anh em nhá <laughs> Xạo lìn ít thôi Ờ Lại luôn Ờ <clears throat> Anh em không công nhận với tôi là tôi uh, có một cái màn gọi là thể hiện rất xuất sắc ở trận đấu đầu tiên Tôi nói thật với anh em, anh em anh em đấy là anh em không hiểu ra vấn đề rồi anh em nhìn trên chat đi nhá anh em nhìn cái số view đi Tầm này mà 350 view Thì anh em biết là cái bài thể hiện của tôi là xuất sắc như thế nào nhá Không có nhiều Lẳng nhằng Đây tất cả nó thể hiện trên các con số nhá Tất cả nó thể hiện qua các con số hết Thế nên là các anh em đừng có mà cãi tôi nhá Thôi rồi anh em không công nhận thì tôi uh, cho coi như là bình chọn dân chủ nhá Hái hoa dân chủ luôn đấy các anh em các anh em mà mà coi như là anh em thấy tôi là có cái màn thể hiện xuất sắc chơi là coi như là mãn nhãn rồi anh em thấy cảm thấy thích thú thì anh em mời các anh em là ấn một cho tôi các anh em cái chat ấn một cho tôi còn các anh em mà cảm thấy chán quá ấy, thì anh em ấn hai nhá anh em ấn hai rồi nếu mà nhiều hai ấy nhiều người ấn hai thì là tôi sẽ ra để tôi nhường cái slot này cho người khác vào đấy ok chưa nào anh em ấn đi ấn nhanh lên rồi thôi nhưng mà tôi từ bây giờ trở đi đến hết cái trận đấu này thì tôi không đọc cái chat nữa anh em nhá. Bởi vì cái trận đấu thứ hai dự đoán là sẽ rất là căng thẳng và gây cấn. Tôi sẽ cần phải tập trung. Rồi nhá. Bắt đầu thôi. Vô đi. Vô em Chạy về ông ơi. <laughs> quá. Ờ, mất thời gian quá à. Ờ, nói nhiều văn vở à. Game bye bye anh em nhá, đây là trận thứ hai. Cái gì cơ? Game này ráng đỡ 1 2 3 4. Ừ, game này chả ờ. một luôn trước bị nó đấm một hai ba bốn hả không không không cũng gần như thế gần gần như thế gần gần như thế thôi ba ba năm bảy tám em em vừa đi kêu gọi được mấy mấy view cho anh Tuấn kêu gọi mấy view cho anh á kêu gọi ở đâu vậy em bảo ờ, chúng nó ờ, kêu gọi mấy đứa nó vào xem xong rồi ừ, ừ, đa bản nhìn cái giải thưởng dưới một tỷ nghe nó sang anh ơi ừ thế được rồi nghe thế. <laughs> nghe thế nó cũng được anh anh phải học mai được cái kiểu giật tít đấy đấy không phải tự nhiên mà anh biết ờ, đánh cái tít nó hay thế đâu uhm, xem nào bên nó có một thằng ôm gót con anh hà bật bút lên đi anh hà không tốn trận này là đánh có không có ma năng rồi không ơi cứ bình tĩnh Ôi cây cây đắng cây đắng nhất ấy là đánh gót bài nó ra đẹp vãi rồi trường đéo có ma năng đợt đợt đợt trước chơi với mấy mấy mấy đội gạo mới bèo ấy đánh hot bài ra rao mười mấy đã người lớp ba không đến rao hai nhăm không có ba đăng cay nhở hình như là cái trận đấy xong rồi ờ, long hỏi là, là em ăn uh, ăn thịt chó có bao giờ thiếu mắm tô không xong anh uh, em bảo là em chầm muối đúng không em ăn thịt chó chầm muối <laughs> nên là nên là chơi gót không có ma lăng vẫn được đấy em bảo anh nhớ cái trận đấy có nhớ, có có nhớ trận đấy À thì cho chấm muối thì thì đương nhiên là nếu mà chơi uh, gót hay chơi mết không cần ma lăng không cần ma lăng Được rồi <laughs> nhưng mà nhưng mà nó đéo là gì hết thôi nha eco nha eco nha ờ eco em có đồ anh tuấn chơi gót à ờ eco eco không em cứ chơi đi không không sợ đâu anh chơi nhưng mà nó sẽ không bao giờ trùng đâu nhá yên tâm đi bộ gót của anh nó lạ lắm không trùng đâu lắm biết đúng không cho biết thôi <laughs> thì có luôn đều kép được gì anh, anh, em ạ, tầm này Anh Tuấn, anh Tuấn chơi gót xong rồi đến khoảng tầm round 19 anh ấy chết thì là là không không sao ờ, tránh bài ra <laughs> Tầm khoảng round 19 mày, mày có thưởng anh thế Ít nhất là nó phải tầm khoảng round 21 Thằng nó chất đấy Round 19 Sớm quá vô liền cái giáp ma Cầm Không Chơi thật Ui, con này Bây giờ, bây giờ có giáp ma rồi <laughs> đợi cái cái cái xung kích thôi anh em ạ ghép sau sáng sáng em đánh trận đánh eco đánh goblin đi <laughs> cơ mẹ mày hài vãi luôn thực ra ở đây tôi có cái bờ linh nhưng mà từ từ đã bờ linh ở đây có giáp ghép sau ghép sau ghép sau ghép sau <coughs> ra tb sớm thế ơ mà trận này không có ông nào chơi eco à ờ à, thế được thế lại ngon thằng kia có mo hai rồi nha vãi thế nhỉ một Flink hai sao nhưng mà nó chưa có ma năng ừ, cái thằng hồi nãy á em vô kẹp hết bốn lay à đỉnh đấy vô kẹp hai lay luôn nhưng mà thằng này thằng này nó không có đam không có đam đâu gặp hunter Đúng bằng nhau lủng chim luôn nó chưa có đam tetsu tetsu này nó, nó sẽ sẽ ăn được bút cái nữa em mời bút cái nữa em mời búp nữa đúng là agali anh nuôi Bị. hmm. một chắc là phương ta đánh biết đó biết Ủa hả? sao à, sao anh lại để ta gông ngay con God of War ta alo anh hà mới để con vu ngon chứ Đâu? Hà Hà đâu? Hà đâu? Hà đâu? À đây. Bởi vì là con này nó sống dai nhất em ạ. Nó sẽ bắn được nhiều. Kêu em đâu Vãi, không không có lên mình năng. Không, ông ơi, ông ông tư tưởng đấy là sai. Cái con đấy nhá, nó có xung kích ấy, nó tăng cái cái cái skill của nó ấy, nó đập nó khỏe hơn. Có xung kích tăng skill của kỹ năng. Đam nó to hơn. Mà con này nó sống lâu. Đam này đam vật lý mà. Vật lý nó không liên quan gì đến cái đam kỹ năng cả nó không phải là cầm cái đấy là nó tăng đam phép thuật mà là... bỏ mẹ con vô lên không vô nó là nó đúng rồi đúng rồi <coughs> nó là nó, là, đam kỹ năng Đúng không? Kỹ năng nó kỹ năng nó là sát thương vật lý nhưng mà nó vẫn tăng cho phần trăm đúng của rồi. kỹ năng lên mà. Đúng rồi. Đấy, nên là cho vào nó là vẫn là hợp lý. Đấy nhưng mà vấn đề ở đây là một cái nữa đấy là cái con này nó sống dai nhất, nó sẽ sống để nó có thể bắn được nhiều. Anh trốn này, anh kia cô kìa. Nó giật được hai phát. Kệ mẹ nó, nó eco kệ mẹ nó đéo quan tâm gặp nó rồi sao ấy chưa chưa gặp chưa gặp gặp chưa gặp chưa gặp chưa chưa chưa chưa chưa chưa bỏ ra đâu gì đâu đơn giản <coughs> ôi rồi ôi thôi, thôi, thôi. Các anh em chưa biết đấy Thực ra tôi tính toán hết rồi Nó rồi tôi gặp nó Chả qua tôi giả vờ thế thì nó không để ý Nó đang là coi như đang đá stream Nó không để ý thì nó sẽ không đề phòng thôi nhưng vấn đề là chơi cái gì Vấn đề là chơi cái gì đã Bây giờ mà, mà ra Không ra uh, linh nhá Người nước nhá Ra già trước thì Đổi luôn Chơi uh, Chơi chơi sang là gót mét Hoặc là 9 mét Vẫn chưa có người nước mà Trận này có vẻ nhiều người chơi người nước thì phải Ở đây có <coughs> <coughs> có hà với chơi người nước đúng rồi có hà ôm người nước của nó rồi ok đấy em đang em đang mua con người nước em ôm luôn người yêu ơi người, người yêu go đăng đăng đăng nhập Chuyển, youtube 9 thôi com, com, comment điên cuồng đi người yêu ơi 9 mét 9 mét 9 mét Bạn nào bắn thế Tuấn rồi Tuấn rồi. hả ơi không đây là tôi đọc comment nè okay. tuấn cơm chỉ biết chơi chuỗi thắng thôi eco bay màu chắc Đúng rồi anh em nói chuẩn luôn <laughs> ơ thật tôi chỉ biết chơi thắng có chơi thắng thôi tôi chắc chắn là tôi một đấy không nói nhiều <coughs> có nếu mà tôi uh, không chơi được chuỗi thắng ấy mà tôi phải chơi chuỗi thua ấy thì tôi vẫn được top 1 nhưng mà top 1 ở trong làng tố 2 nhá <laughs> quên quên quên quên lại quên cũng từ hồi từ hồi xem anh Tuấn em xong rồi bắt đầu mê mê mê, mê để biết đánh chữ thua ấy, thì hồi xưa là chảy cối đánh áp cấp đúng rồi đúng rồi một, một em xem à, anh đánh chơi thua đúng không biết là trước đấy là không biết đánh chơi thua đúng không xem đúng anh rồi. đánh chơi thua biết cách đánh ờ... chơi thua mà cũng đánh giống anh luôn là cứ mỗi lần đánh chơi thua là top 8 gì một tb một tb đép quái à một tb đép quái ở ờ, đây đây đây đây mày thế ờ, lòng dạ. nhạc em em em xem anh đánh chữ thua xong này anh cứ làm nào xong này em tránh những cái anh làm ra thế là thế là em top một đúng không ờ được được <laughs> đây rồi Ờ, Tuấn ra sau gặp một gặp GTD nhá. GTD gì? Đang đang check. Check đi, check đi, check đi, check đi, check đi. Gặp uh, 1711 1711 à, gặp hết rồi gặp hết rồi gặp hết rồi dưới đây rồi anh ơi